và thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến 7 đơn vị hành chính còn lại gồm có huyện Ba trẻ Bình Liêu, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên và Vân Đồn. Và bây giờ chúng tôi sẽ nói đến đầu tiên là huyện Ba trẻ Huyện Ba trẻ đây là có thị trấn Ba trẻ Diện tích là khoảng 608,6 à, km vuông với dân số 18.900 người đấy này huyện ba chẽ tiếp theo là huyện bình liêu huyện bình liêu có thị trấn bình liêu mà nơi là có lộ 18 c đi cửa khẩu hoành mô đây gồm diện tích là khoảng 475 km vuông dân số là khoảng 27.600 người huyện tiếp theo là huyện đảo cô tô diện tích 47,4 km vuông nhỏ nhất toàn tỉnh với dân số 5.000 người đây là à, một cái đảo mà nằm ngoài khơi xa đấy tiếp theo là huyện Đầm Hà có thị trấn Quảng Hà diện tích là khoảng 412,4 km vuông với dân số 33.200 người à thị trấn Đầm Hà xin lỗi xin lỗi 412,4 km vuông dân số 32 33.200 người tiếp theo là kế sát huyện à, Hải Hà huyện Đầm Hà thì sẽ là huyện Hải Hà thì gồm có thị trấn Quảng Hà diện tích là khoảng 526,1 km vuông dân số 52.300 người và hai huyện Đầm Hà và Hải Hà trước đây là huyện Quảng Hà đấy sau này tách ra từ năm 2001 sau đó là Hải Hà và Đầm Hà riêng trường hợp của huyện Hoành Bồ là, là Hoành Bồ bây giờ là sắp nhập vào thành phố Hạ Long rồi cho nên Hoành Bồ không bây giờ không còn tồn tại nữa diện tích của huyện Hoành Bồ là lúc ừ, là khoảng 4 880 844,6 km vuông dân số 46.300 người nếu cộng lại với thành phố Hạ Long ấy thì sẽ là 1.100 người 1.100 km vuông nhá lớn nhất bằng Việt Nam luôn thậm chí lớn hơn diện tích của cả thành phố Đà Nẵng. Tiếp theo là huyện Tiên Yên có thị trấn Tiên Yên 437,6 km vuông dân số 44.400 người. Huyện tiếp theo là huyện Vân Đồn có thị trấn Cái Rồng. Phần lớn ở đây là đảo Cái Bầu, diện tích khoảng 553,2 km vuông dân số 42.200 người. 40.200 người đây là nằm trên ờ, vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long vịnh Bái Tử Long đấy và tổng chung lại diện tích toàn tỉnh Quảng Ninh là khoảng 6.100 km vuông dân số 1 1 triệu 144.000 người đó đó là tổng quan chung về toàn tỉnh Quảng Ninh một Việt Nam thu nhỏ có đồng bằng, miền núi, trung du, ven biển và khu biên giới. Ven biển ở đây thì gồm có vịnh Hạ Long này, vùng đồng bằng ở đây là gồm chỉ ờ, trồng lúa, trồng ấy như ở Quảng Yên, Đông Triều, Trung Du, Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên Yên, vùng núi, Bình Liêu, huyện Đầm Hà, ở vùng biên giới là gồm có ba huyện Đầm Hà, Hải Hà, à, Bình Liêu, Hải Hà và thành phố Móng Cái. thôi đó là tổng quan chung về toàn tỉnh này. Và chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau với bản đồ về thành phố Hà Nội, thủ đô của cả nước, thủ đô của Việt Nam chúng ta, trái tim của cả nước. Các bạn hãy đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn